Anh ta có gì tốt hơn tôi Anh ta có gì tốt hơn anh á Anh ta vốn dĩ đẹp trai còn anh thì đẹp hơn anh ấy Nhưng nghèo Anh Em đi xa nơi phương trời Chỉ có mỗi anh nơi này Chờ em quay về bên anh Xóa nhòa mọi muộn phiền